bắt đầu buổi pháp thoại sáng hôm nay Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay Xin niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần cầu Phật gia hộ Nam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 Lời nói đầu tiên xin kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát Kính thưa quý Phật tử thân mến Có một vị Phật tử đến hỏi con như thế này Vào thời kỳ mạt Pháp Thì đối với pháp môn tu tập của Đức Phật chỉ dạy Có 8 muôn 4 ngàn pháp môn thì ở trong thời kỳ mạt pháp này chúng ta cần theo pháp môn nào để ứng dụng hành trì đem lại sự giải thoát an lạc cho mình ngay trong hiện đời và cả tương lai thì con mới xin trích dẫn lời Phật dạy trong kinh Đại Tập như sau vào thời kỳ mạt pháp ức ức người tu hành khó có người nào đạt được sự giải thoát chỉ nương vào pháp môn tịnh độ xin niệm danh hiệu a di đà phật phát nguyện vãng sanh một đời mới có thể ra khỏi sanh tử luân hồi đau khổ và có một vị cũng đã từng đến hỏi một vị cao tăng cuối triều đại nhà thăm như sau chúng ta đã sanh ra đời không gặp phật cách phật lâu xa làm sao trong đời sống hiện tại mình nương vào pháp môn tu tập nào để đem lại kết quả thù thắng cho mình trong hiện tại và có khả năng giải thoát dòng sinh tử luân hồi của ba cõi sáu đường vì cao tăng đó mới trả lời rằng ở trong thời kỳ mạt pháp này trong chúng sinh có nghìn có muôn có triệu có ức đó mà chúng ta tìm được cái người mà hiền thiện thì quá ít phải không quý vị rồi trong số người mà hiền thiện đó mà chúng ta tìm người phát tâm bồ đề để tu học Phật pháp lại còn ít hơn nữa rồi trong số người phát bồ đề tâm để tu học Phật pháp thật sự hướng tâm chân thật cần cầu sự giải thoát sinh tử luân hồi của ba cõi sáu đường lại càng hiếm có nữa quý vị nhưng mà nếu tất cả chúng ta nên phát tâm bồ đề muốn tu làm sao để một đời này giải thoát cái điều quan trọng nghe quý vị làm sao để tu một đời được giải thoát không còn trở lui lại trong vòng sinh tử luân hồi này thì chúng ta phải y theo lời chư Phật, chư Tổ chỉ dạy, thiết thực hành trì, phải đặt trọn vẹn lòng tin vào Đức Phật một bậc giác ngộ hoàn toàn chân lý tin tưởng vào giáo pháp của Phật là những phương pháp giúp cho chúng ta chuyển hóa những phiền não khổ đau và chuyển phàm thành thánh chuyển chúng sinh thành Phật chúng ta phải tin tưởng vào giáo pháp của Phật là con đường giải thoát an vui và chúng ta tin tưởng vào chư tăng là những người thay Phật hoàn truyền chánh pháp hướng dẫn chúng ta trên con đường tu tập đó phải đặt trọn vẹn lòng tin đối với tam bảo và để nắm vững cái tinh yếu một đời tu tập đạt được sự giải thoát thì hôm nay con xin mạng phép trích dẫn lời khai thị của thiền sư biện dung khi xưa liên trì đại sư chính là tổ thứ tám của tịnh độ tông lúc mà ngài còn là một vị học tăng tha phương tham vấn cầu học thiện tri thức Ngài đã nghe đồn về đạo hạnh của Thiền sư Biện Dung Ngài vượt dặm đường xá xa xôi hơn một ngàn dặm Đi đến nơi để cầu xin chỉ dạy Pháp yếu Thiền sư Biện Dung nhìn căn cơ của liên trì đại sư đây Và biết rõ sự phát tâm chân thật tu hành của Ngài Cho nên Thiền sư Biện Dung đã dùng những lời đơn giản, mộc mạc thiết thực nhưng được gọi là tinh yếu của một đời tu ngài dạy võn vẹn có năm điều thôi quý vị điều thứ nhất giữ bổn phận mình điều thứ hai tin sâu nhân quả điều thứ ba không theo duyên ngoài điều thứ tư không tham danh lợi điều thứ năm một lòng niệm phật ngài dạy năm điều mà ngắn gọn và đơn giản vậy đó rồi liên trì đại sư ngài mới gieo năm dốc đảnh lễ tạ ơn lãnh hội cái tinh yếu tu hành từ nơi tấm lòng bi mẫn của thiền sư biện dung đã chỉ dạy cặn kẽ ngài bái tạ trở về đâu quý huynh đệ nghĩ coi một người vượt dặm đường xá xa xôi hơn cả ngàn cây số đi đến nơi dạy có một câu dõng dẹn vậy đó rồi đảnh lễ đi về cái những người bạn đồng hành mới nói thiệt là đáng tiếc cho chúng ta đường quá xa mà đi đến nơi ngài tưởng là ngài dạy cái pháp yếu gì cao siêu thoát tục ai ngờ đâu nói những cái đơn giản đó người thường cũng có thể nói được nữa biên trì đại sư nói chính vì tấm lòng của chúng ta chân thành tha thiết vượt dặm đường xá xa xôi để cầu học pháp yếu cho nên ngài đã vì lòng bi mẫn mà chỉ dạy cái tinh yếu của một đời tu hành đó chứ ngài không có nói những cái chuyện mà thoát tục siêu trần mà ngài nói những cái thực tế trong đời sống để chúng ta ứng dụng hành trì nhưng nó mang giá trị đem lại kết quả vô cùng thiết thực và chính vì sự chân thật tha thiết lãnh hội và y theo đó để thực hành cho nên Liêu Trì Đại Sư sau này đã trở thành vị tổ thứ 8 của tịnh Độ Tông Một đời chuyên tu ở tại núi Vân Thê Là một cảnh núi u tịch có nhiều hổ dữ Ngài lãnh hội lời dạy xong rồi cái Ngài đi đến núi Vân Thê đây Để Ngài chuyên tâm, nỗ lực, công phu hạ thủ và mỗi khi mà quý huynh đệ biết mùa hạn hán ngài chỉ cần đi dạo quanh bờ đê khu khu ruộng ngài dùng cái mỏ rồi ngài đi ngài đi kinh hành niệm phật ngài niệm tới đâu thì mưa rơi tới đó cảm mà đến nỗi mưa rơi tới đó quý vị hạn hán thì ngài cầu mưa còn hổ dữ ngài chỉ niệm phật thôi mà hổ được quy phục quy hướng tam bảo luôn không còn phá quấy những người dân ở cái vùng núi Vân Khê này nữa do cái đức của ngài mà cảm được tất cả muôn loài vạn vật và cảm được mưa hòa gió thuận luôn đó quý vị cho nên con hôm nay xin trích dẫn lời khai thị của thiền sư biện dung dạy cho liên trì đại sư để chia sẻ cùng toàn thể quý phật tử nơi đạo tràng bát quan trai chùa hải huệ qua đề tài tinh yếu của một đời tu khi nói tinh yếu là quý vị nên biết là cái đồ cái điều mà cốt lõi tinh hoa yếu chỉ cốt lỗi của một đời tu qua lời khai thị của thiền sư biện dung đây quý vị phải nắm vững năm điều được gọi là tinh yếu của một đời tu điều thứ nhất giữ bổn phận mình đi quý vị chúng ta có làm được điều này chưa có giữ bổn phận của một người tu chưa mình là một người cư sĩ tại gia quý vị có làm tròn bổn phận của mình chưa quý vị cư sĩ là gì và bổn phận của người cư sĩ người tu ra sao khi nói đến cư sĩ trong kinh tịnh danh tức là kinh duy ma cật có giải thích như sau cư tại chi sĩ cư gia chi sĩ tại gia chí phật đạo giả dạ. người cư sĩ là người ở tại gia mà tâm trí hướng đến phật đạo quý vị tuy còn ở nơi ngôi nhà thế tục nhưng với lòng mộ đạo mến đạo tha thiết cầu học Phật Pháp Và lại còn phát khởi niềm tính kính Để tính thọ phụng hành theo lời Phật dạy Cho nên gọi là cư sĩ đó quý vị Và bổn phận của một người tu hay là bổn phận của một người cư sĩ Xuất gia tại gia gì cũng vậy Quý vị nên nhớ Việc bổn phận của chúng ta có nghĩa là hàng ngày nhìn lại mình Kiểm điểm lại mình đi quý vị quý vị nhìn lại kiểm điểm soi rọi lại mình coi những hành vi những lời nói những suy nghĩ của chúng ta có hợp với đạo hay không nó còn sai còn xấu còn dở còn khuyết điểm ở chỗ nào quý vị phải nhìn nhận một cách rõ ràng chân thật để làm gì nhận ra được những lỗi lầm khuyết điểm của mình để sửa sai đi quý vị để hoàn thiện chính mình đó là cái việc làm bổn phận của tất cả những người tu học Phật pháp thực hiện đúng ý nghĩa của hai chữ tu hành tu là sửa hành là hành vi tu hành là sửa đổi những hành vi sai trái của chính mình mà để sửa đổi thì quý vị phải nhìn rõ coi mình có sai chỗ nào mình mới sửa chứ phải kiểm điểm nhìn lại mình mà trong bài kinh trung bộ đức phật dạy chúng ta hàng ngày phải làm cái việc soi gương nhân cách đi quý vị soi gương có nghĩa là soi rọi lại mình nhìn lại mình đi do gì chúng ta không làm cái việc soi gương nhân cách không soi rọi lại mình không kiểm điểm mình không nhìn lại chính mình mà tối ngày chúng ta chỉ dành thời gian nhìn thấy lỗi của người mà thôi ta không làm tròn bổn phận của một người tu rồi đó quý vị ta không làm tròn bổn phận của một người phật tử rồi đó vì phật tử con của phật cái việc bổn phận đó là phản quan tự kỷ nhìn lại chính mình soi rọi lại mình khi xưa trần nhân tông được gửi đến học đạo với tuệ trung thượng sĩ từ thuở nhỏ ngài mà trở về hoàng cung để lên ngôi vị thái tử thì trần nhân tông mới đảnh lễ bậc thầy của mình và hỏi yếu chỉ của thiền tông đó là gì tức là những cái điều tinh yếu của việc tu tập theo thiền đó là gì thì tuệ trung thượng sĩ mới trả lời câu rằng phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc nhìn lại chính mình đó là việc bổn phận của người tu chứ không phải tìm cầu ở ngoài mà được chúng ta lại không nhìn lại mình mà chạy theo bên ngoài tìm bên ngoài tìm phật cầu đạo ở bên ngoài cho nên Phật khẳng định rõ ràng Người nào ngoài tâm mà tìm Phật Ngoài tâm mà cầu đạo Thì người đó gọi là ngoại đạo Bởi vì Phật hay là đạo không ngoài tâm của chúng ta Hãy quay lại Nhìn lại mình soi rọi lại mình Kiểm điểm lại mình Coi quý vị Nhìn nhận rõ mình còn sai khuyết ở chỗ nào Đó là cái việc làm bổn phận của một người tu mà ở đây qua lời khai thị của Thiền sư Biện Dung Tinh yếu của một đời tu hành là quý vị Điều đầu tiên phải giữ bổn phận của mình Chúng ta phàm nhân ở giữa thế gian thì không nhìn lại mình Mà nhìn người ta quá nhiều Cho nên Đức Phật đã biết rõ được cái tâm bệnh phàm phu đó Khi xưa Ngài đã nói Và lời dạy của Đức Phật còn ghi nhận trong kinh Pháp Cú đó quý huynh đệ Ngài bảo rằng thấy lỗi mình thì khó Thấy lỗi người thì dễ Lỗi của mình mình che mình giấu Như kẻ cờ gian bạc lận thu giấu quân bài còn lỗi của người ta mình phanh phui Mình tìm kiếm, mình soi mối mình môi móc Giống như tìm thóc lẫn ở trong gạo Có đúng vậy không quý vị? bây giờ mình hãy chỉnh đốn sửa sai cái khuyết điểm này làm cái việc bổn phận của người tu nhìn lại mình đi nếu quý vị không nhìn lại mình kiểm điểm mình soi đội mình thì đến khi quý vị một giây phút nào đó ngồi lại chợt nhìn lại mình thì mình giống như một đứa con lai nửa lai chất phật nửa lai ma tà khi vui đâu thì tham nhiễm ta bà lúc buồn mới niệm phật a di đà thiết tha nhiều khi ta cũng chẳng biết ta 27 ngày ăn mặn còn ba muối mè Đi chơi đâu ta mặc áo hoa què về chùa trước Phật ấp E Lâm Hiền Nửa nghe mê cái cảnh chùa chiền Nửa mê đi shop mê tiền mê danh Khi thì cảm thấy hiền lành Lúc thì nổi trận tam bành dữ ghê Chân mình còn lắm mê mê Lại cầm bó đuốc mà vê chân người đó quý vị Nhìn lại mình là việc bổn phận của người tu Quý vị có nhìn lại mình không? có phản quan tự kỷ từng giờ từng phút phút không coi mình là ai vậy mình là ai vậy thưa quý vị có nhiều lúc với chúng ta nhìn lại sao tôi không giống ai chứ rồi không giống người nào chứ đời cũng đời đạo không đạo lúc mình đi đến chùa thì mặc đồ tu nhưng mà đi ra ngoài thì mặc áo qua què quần này áo nọ sang trọng thì cái đó thì việc đương nhiên ở thế gian là vậy nhưng mà nhìn mình không giống ai chứ Tự xưng mình là Phật tử mà tham sân si phiền não còn đầy dẫy hơn thua được mất thị phi Đi đến chùa quý vị phải gác bỏ hết mọi thế duyên Để dốc tâm lắng nghe Phật Pháp Tu học một ngày cho có an lạc lợi ích thiết thực Ở nhà cũng vậy mình là một người cư sĩ tại gia Giống như hoa sen sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Cho nên nói sen ở trong đầm đỏ trắng phơi bùn nhơ không nhiễm nước không hôi sống giữa cõi đời nào vướng bụi hoa sen hương sen ngào ngạt tỏa cho đời nhưng mà mình ở đi đến chùa thì tôi tu về tới nhà thì không tu nói là tôi gặp phật thì tôi tu mà gặp quỷ thì tôi trừ phật có bảo mình tu với phật không mà phật khuyên mình nên tu với chúng sinh đó quý vị ơi hàng ngày chúng ta tiếp cận với môi trường với hoàn cảnh với xã hội với con người quý vị luôn nhìn lại mình kiểm điểm lại mình coi mình có làm tròn bổn phận của một người cư sĩ tại gia sống tốt đời đẹp đạo sống đời đạo đức hay không còn có cái chỗ khuyết điểm nào sửa sai đi quý vị còn cái chuyện lỗi lầm của ai đó thì nếu huynh đệ đồng tu cầu xin mình nhắc nhở chỉ điểm thì mình thấy huynh đệ có sai mình góp ý xây dựng mà góp ý không quá ba lần nha quý vị góp ý rồi mà không nghe thôi phận ai nấy giữ còn ai đúng ai sai mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi Nếu ta cứ mãi soi bối tìm lỗi nơi kẻ khác Ấy thế là ta đã lỗi rồi quý vị Nhà nào cũng có rác hết quý Phật tử ơi Chúng ta hãy làm cái việc quét rác nhà mình Đừng có hốt rác nhà người mà đổ vô nhà mình vì chúng ta cứ soi bói tìm tòi môi móc lỗi lầm của kẻ khác để chỉ trích chê bai cho nên hốt rác ngàn ta đem quăng vô nhà mình làm bẩn dơ tâm mình quý vị rồi những lời thị phi mà chúng ta đồn đãi với nhau đó làm bẩn dơ cái miệng của mình hàng ngày mình niệm phật không nói những lời thị phi hàng ngày mình biết tu học phật pháp rồi thì phải chỉnh đốn sửa đổi nơi ba nghiệp thân khẩu ý của mình cho hoàn thiện quý vị quý phật tử nên nhớ ngày xưa đó quý vị ai mà làm điều gì sai trái lỗi lầm thì cả làng cả xóm biết nhưng mà chỉ cần bây giờ nha mình làm điều gì sai quấy xấu một cái không phải một làng một xã biết đâu mà cả một thế giới đều biết hết quý vị cái mạng lưới thông tin nó thạnh hành cho nên phương diện truyền thông đó nó có hai mặt một mặt tích cực là đem lại lợi ích bổ sung kiến thức cho chúng ta rất nhiều mà nhất là trên phương diện tu học Phật pháp mạng lưới truyền thông mà thịnh hành thì chúng ta học Phật cũng rất dễ dàng lên mạng là quý vị có thể nghe giảng pháp của tất cả các vị giảng sư ở khắp mọi nơi nhưng mà nó có một cái mặt tiêu cực của nó là gì cái mạng lưới thông tin quá nhiều cho nên chúng ta cứ mãi truyền truyền tải với nhau bởi những lời thị phi vô ích vô bổ soi bối môi móc hỏi phòng rồi cái biêu xấu bôi nhọ người này người nọ người kia người học phật những cái gì mà công hạnh tốt lành chúng ta tán dương ca ngợi nhưng mà cái điều xấu dở của ai thôi đừng soi bối đừng có tham dự vô quý vị ơi tham dự vô thị phi cái tâm của mình sẽ bị rối loạn mà tạo thêm nghiệp khẩu nghiệp nữa mong sao quý phật tử cân nhắc điều này để mỗi người phật tử sống tốt đời đẹp đạo giữ bổn phận mình sửa đổi hoàn thiện chính mình đây là việc làm mà tất cả chúng ta nên thực hiện được gọi là tinh yếu của một đời tu mấy mươi năm học Phật tu Phật rồi quý vị ngồi nhìn lại bản thân mình coi có hoàn thiện chưa có tốt hơn năm nay tốt hơn năm rồi chưa ngày hôm nay nó có tiến bộ hơn ngày hôm qua hay không quý vị nếu quý vị thấy cái sự tu học của mình mỗi ngày mỗi mỗi bê bết nó xuống cấp nó không phát triển mà nó còn xuống cấp nó tuột dốc nữa thì quý vị phải chỉnh đốn lại ngay nha quý vị tại vì chư phật và chư tổ biết rõ được cái tâm niệm phàm phu của chúng ta cho nên chư tổ có nói như sau nhất niên phật tại tiền nhị niên phật thanh thiên tam niên vấn phật yếu tiền con xin tạm dịch câu nói đó như sau năm thứ nhất phật liền ở trước Năm thứ hai Phật bước sang Tây Ba năm hỏi Phật thì đáp vầy Té tiền té bạc Phật đây mới niệm liền Năm thứ nhất Phật liền ở trước Có nghĩa là khi mà chúng ta mới phát Bồ Đề Tâm Cái tâm mạnh lắm Sơ phát tâm tức thành Phật Đạo Nhưng mà bây giờ mình kiểm điểm lại Coi cái tâm Bồ Đề đó nó còn vững chắc phát triển Tăng trưởng hay không Hay là nó bị thối hết rồi quý vị năm thứ hai phật bước sang tây rồi à nha cái phật xa mình rồi bởi vì cái đạo tâm của mình không còn chân thiết nữa quý vị cần phải kiểm điểm rõ ràng như vậy mỗi một ngày qua cái sự tu học phật pháp của mình có tiến bộ không tham sân si phiền não có được mài mòn giảm thiểu bớt hay không hay là mỗi ngày nó càng một tăng trưởng thêm thì quý vị nên biết chỉnh đốn lại mình đi tu sai rồi đó quý vị có nhiều vị phật tử đến hỏi con vậy chứ sư cô ơi sư cô con một ngày con chia ra làm bốn thời tụng kinh niệm phật ở tại tư gia rồi thường xuyên mỗi một tháng đi đến đạo tràng tu học hai ngày không đi được nhiều nhưng mà đi hai ngày họ bắt quan trai học hạnh xuất gia để gieo trồng chánh nhân xuất thế xin hỏi sư cô con tu vậy có đúng không không cần biết quý vị tu niệm phật ngày bốn thời sáu thời mười thời không cần biết bao nhiêu thời nhưng mà xin hỏi lại bản thân quý vị phải kiểm điểm lại phiền não ở trong ta có giảm thiểu có bớt không nếu mà quý vị tụng kinh xong rồi buông xuống cái mình giặt mắt bắt lỗi bắt phải quạ quọ cao có tham sân phiền não thì tu chưa có kết quả quý vị còn quý vị muốn biết là mình tu có kết quả có đúng hay không nhìn lại mình kiểm điểm lại mình có an lạc có giải thoát có thâm tịnh hay không hay là hàng ngày sống với phiền não phân biệt chấp trước thì chúng ta sai rồi đó quý vị con nói điều này quý vị có ghi nhận được không hiểu được điều này quý vị phải cân nhắc kiểm điểm đại bản thân mình đó là cái việc làm bổn phận của người tu không phải riêng gì quý phật tử mà bản thân tất cả chúng con những người xuất gia cũng y hệt như thế đức phật dạy rất là kỹ lưỡng không phải chỉ nửa tháng mới nhóm họp trong đại chúng để bố tát để thuyết giới để hỉnh nguyện thỉnh cầu người khác thấy mình có sai có dở có khuyết ở chỗ nào chỉ điểm dùm mình thấy mình có lỗi lầm ở chỗ nào chỉ lỗi dùm mình để mình nhận ra mình sửa lỗi không phải nửa tháng mà từng giờ từng phút từng giây luôn quý vị phải ngồi lại kiểm điểm lại mình soi đội lại mình đi quý vị nếu quý vị không làm cái việc phản quan tự kỷ soi gương nhân cách đó mà dành thời gian soi người ta chiếu người ta không à tối ngày soi soi mối chuyện người này tìm tòi môi móc chuyện người kia để rồi thị phi không có lợi ích gì hết tạo tội tạo nghiệp tạo phiền não khổ đau cho mình đừng lấy cái xấu cái dở của người khác mà làm mất đi cái quý của mình đó là một bản tâm thanh tịnh cho nên con thường nói với quý phật tử rằng người nào mà nhìn thấy được cái lỗi của mình cái khuyết điểm của mình đúng như đức phật đã chỉ dạy đúng như là lục tổ huệ năng đã từng bảo trong pháp bảo đằng kinh người nhận ra khuyết điểm của mình lỗi lầm của chính mình đó là bậc kiến đạo đó quý vị ơi người đó thấy đạo rồi đó nhưng mà chúng ta không thấy được cái lỗi của mình mà thấy lỗi người ta hay lắm sao cái bà đó bà tu bà ăn chay bà niệm phật bà đi chùa bà tu không biết bao nhiêu năm rồi mà sao thấy bà còn sân si quá ha còn cái ông này nè sao thấy ổng đi đến đạo tràng ổng tu hành cũng tốt mà tại sao mà vợ của ổng con của ổng nói ở nhà ổng quậy quá sao quậy luôn vì sao cái người này tu còn cái này người kia tu còn cái kia mà tại sao mình không nhìn lại mình có mình còn cái gì khuyết không để mình sửa đổi đó là một cơ hội để chúng ta hoàn thiện mình đó quý vị cho nên cái lời thiết thực của thiền sư biện dung khai thị ban tặng cho liên trì đại sư được gọi là tinh yếu của một đời tu mà hôm nay con xin mạng phép lấy đây là món món quà cao quý để cung kính trao tặng cho quý phật tử hãy nương theo đây mà thực hành đi quý vị giữ bổn phận mình nhìn lại mình kiểm điểm lại mình sửa lỗi mình để hoàn thiện chính mình được không quý vị nếu mà quý vị làm được thì quý vị mới bản thân mình mới đem lại sự lợi ích thiết thực và làm cho chúng ta hoàn thiện được nhân cách hàng ngày tăng trưởng về mặt đạo đức và trí tuệ đem lại lợi lạc thiết thực cho mình và cho tất cả mọi người chung quanh nữa quý vị còn cái điều tinh yếu thứ hai mà một đời chúng ta cần phải thực hiện tu tập đây tin sâu nhân quả xin hỏi quý phật tử có tin nhân quả không nếu tin thì có tin sâu chắc không có tin sâu không quý vị tin sâu thì không có nói ủa tại sao kỳ vậy ta tôi một đời tôi ăn chay tôi niệm phật tôi lầm lành tôi lánh dữ mà tôi gặp cái chuyện xui rủi không may tai ba quả gửi đến với tôi hoài nếu mà quý vị phật tử mà còn nghĩ rằng tại sao mình gieo trồng cái nhân tốt lành mà mình gặp cái quả như vậy rồi nghi ngờ thì quý vị chưa tin sâu nhân quả đâu chưa hiểu biết sâu sắc về nhân quả nhân quả không phải chỉ một đời này mà nhân quả thông cả ba đời lận quý vị nhưng mà đời xưa thì quả báo thì chày đời nay quả báo một giây nhãn tiền nghe quý vị hiện tại bây giờ ở tại gần chợ trà vinh đó quý vị có một cái cậu bé này năm nay cũng mười mấy tuổi rồi Cậu bé này tên gọi là Hiền Mà quý vị biết cái cậu bé này Mang thân phận của một con người Nhưng mà hình dạng đó Cũng như đời sống hàng ngày Không có đi được Bò không à quý vị Môi thì bị sức Con mắt thì lộ ra Mà bò mà phải chi cái đầu nó được y xong cái đầu nghiêng qua bên lắc lư lắc lư vậy nè mà lại khốn khổ thêm một điều nữa đó là cái gì quý vị biết không khốn khổ cái là cha mẹ người thân lần lượt chết cứ cách tháng là chết người cách tháng chết người bà con dòng họ thân bằng quyến thuộc từ ông bà cha mẹ cho đến người thân anh chị em gì chết riết bây giờ còn có mình cậu ta mà bị tật nguyền như vậy cho nên phải đi xin ăn ở chợ trà vinh đó quý vị mà hỏi ra thì nguyên do sự việc mình mới biết rõ là quả báo nhãn tiền chứ không phải là là đời sau đời trước làm đời sau trả không phải vậy nữa mà quả báo nhãn tiền luôn quý vị gia đình của cái cậu hiền này nè ba đời làm nghề đồ tể mổ giết trâu bò chiên bỏ thịt bò cho các chợ bữa hôm đó thì người ta đặt hàng rất là nhiều bởi vì phiên chợ tết ta đặt hàng rất là nhiều là chuẩn bị làm thịt sáng hôm đó khuya hôm đó là phải làm thịt 10 con bò để giao đủ số thịt cho các chợ của các bạn hàng mà các ông mà chuyên ra gia ông chủ mà chuyên gia mổ giết bò đó tối đêm hôm đó một giấc chim bao mà ông nằm chim bao ông thấy ba lần y hệt như vậy ông thấy một người đàn bà không có đi mà bò không à bò lại và nói khóc nức nở và nói ông ơi ông tha cho tôi lần này đi ông ơi ông đừng giết tôi ông ơi ông tha cho tôi lần này để tôi sanh con ra đi rồi ông hãy giết để khi tôi sanh con ra rồi ông giết tôi tôi không có oán hận gì cả nhưng mà lần này ông tha cho tôi đi để cho tôi sanh đứa con của tôi ra cầu xin lần thứ nhất như vậy mà trong một đêm hôm ông nằm chim bao một điềm chim bao mà thấy ba lần y hệt như vậy trong giật mình ông thức dậy ông kể lại cho bà vợ ông nghe cái bà vợ ông nghe sợ rồi nghe thôi đi ông ơi trong số con mấy con bò đó chắc chắn có con bò nó có thai đó bởi vì nó mới đến nó cầu xin mình á, đừng giết nó để nó sanh con ra đi thôi đi ông ơi thôi đừng làm đừng làm thịt nó nữa dù lời bao nhiêu cũng đừng làm thịt cái ông nói chỉ có phiên chợ tết này mới kiếm ăn thôi ngày thường đâu có đâu có kiếm được nhiều như vậy chỉ có phiên chợ tết thôi mà bây giờ mình đã hứa với người ta mình giao đủ số thịt cho người ta mà không làm thịt thì lấy gì có mà giao thôi kệ đi tới đâu tới Khuya đó ông làm thịt 10 con bò Mà riêng đang làm thịt 10 con chín con kia Thì ông giết nó cũng hét nó la Nhưng mà không đến nổi Có một cái con Ông giết nó hả mà nó la kinh khủng Mà nó dãy đùng đùng đùng dãy đến nỗi Mà đứt dây luôn quý vị Mà nó la kinh khủng Mà nó thét nó gào cái kiểu mà sân si đó quý vị Rồi cái Nhưng mà ông cũng giết à Rồi cái đầu của nó lắc lắc lắc lắc vậy nè mà nó trào máu họng ra nó lắc lắc lắc cái đầu lia lịa luôn vậy đó rồi không bao lâu cái ông này ông chết thì đứa con dâu ở trong nhà ổng nó sanh ra được ngày mà ngày mà ổng chết xong rồi đó sau đó đứa con dâu nó sanh ra được một đứa con trai mà khi sanh ra rồi hỏi ơi cả nguyên một gia đình này vô cùng đau khổ bởi vì người mà nhìn cái mặt không ra người con mắt nó lộ ra vậy nè con mắt thì lộ ra nha cái môi nó bị sức môi quý vị mà cái đầu của nó thì nó nghiêng vậy nó lắc tối ngày nó lắc lư tối ngày mà chân tay thì nó co quéo lại đi chữa rồi mà không hết con quéo quắp lại vậy nè bò không khi mà sanh đứa con ra rồi gia đình này biết rồi quả báo nhãn tiền rồi đó nhân quả báo ứng rồi đó bởi vì ba đời trong gia đình này làm nghề đồ tể mổ giết trong bò rồi lần lượt nguyên gia đình chết chết mà chết thê thảm không à giờ còn lại cái cậu đó đó bị tật nguyền không có người thân hàng ngày bò lết ở chợ Trà Vinh để xin ăn bây giờ vẫn còn nữa quý vị cái đó gọi là quả báo nhãn tiền đó quý vị ơi chúng ta phải tin hiểu sâu sắc về nhân quả để ngay bây giờ mỗi người hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình quý vị muốn chấm dứt khổ đau thì ngay bây giờ phải đoạn trừ cái nhân gây ra đau khổ mình mong muốn ăn an vui hạnh phúc mà mình cứ tiếp tục gieo trồng cái nhân xấu ác thì niềm vui làm sao có mặt hạnh phúc làm sao đến với mình đây mà gieo nhân nào lên quả nấy quý vị trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu không có cái đạo lý quý vị gieo hạt giống đắng mà nó lên trái ngọt bao giờ ngược lại cũng không có cái đạo lý quý vị gieo hạt giống ngọt mà nó lên trái đắng chúng ta phải tin hiểu sâu sắc về nhân quả có một số phật tử lại nói Tại sao cả đời tôi ăn chay, tôi niệm Phật, tôi lầm lầm, tôi lánh dữ, tôi chưa từng gây tạo những điều tội lỗi không làm hại ai mà sao bây giờ tôi gặp tai ba họa gửi đến với mình xui xẻo đến với mình hoài bất hạnh đến với mình hoài quý vị phải tin nhân quả không cả ba đời chứ không phải chỉ một đời này cái nhân hiện tại tốt lành chúng ta gieo trồng chưa đủ duyên chưa đúng thời kỳ trổ thành quả còn cái kết quả xấu ác mà chúng ta gặt hái trong đời đó là do cái nhân xấu ác mà đời quá khứ chúng ta đã từng gây tạo đức phật dạy giả sử bá thiên kiếp tạo tác nghiệp bất vong nhân duyên hội ngộ thời quả báo quần tự thọ giả sử như trăm ngàn kiếp ta đã gieo trồng cái nghiệp nhân đó rồi Đến khi nhân duyên hội ngộ Thì quả báo mình phải chịu Dù cho bay vút lưng trời Dù cho đáy biển trốn thời được đâu Dù cho nấp dưới hang sâu Không nơi nào tránh quả sầu Đã gieo đâu quý vị phải tin hiểu về nhân quả để mọi người hoàn toàn chịu trách nhiệm làm chủ cuộc đời mình ta là một vị kiến trúc sư xây dựng cuộc đời mình và khi gặp những điều bất hạnh không may xua đuổi đến với bản thân ta gia đình ta ta biết đó là nhân quả báo ứng không có đổ lỗi cho ai không trách cứ ai mà để chuyển cái nghiệp xấu ác này thì chúng ta cần phải đoạn ác tu thiện tích cực tu tạo nhiều công đức phước lành để nhờ cái phước nghiệp đó nó chuyển cái tội nghiệp và bài kinh ví dụ hạt muối đức phật đã dạy rõ điều này phật dạy chúng ta muối được ví dụ như là nghiệp bất thiện xấu ác của chúng sinh nước được ví như là những nghiệp thiện lành là phước đức công đức nếu như cái lượng muối quá nhiều tức là nghiệp xấu ác ta tạo ra quá nhiều mà quý vị không có tạo được một chút phước đức công đức gì cả đâu quý vị đem cái lượng muối đó mà để vào trong một cái ly nhỏ xíu nước ít ít xíu nước nước thôi quý vị có thể nếm được với một cái số lượng muối quá nhiều như vậy nó làm tê đắng hết không thể nào nếm được chứ đừng nói là uống nha quý vị nhưng mà số lượng muối nhiều càng bao nhiêu đi nữa quý vị tạo công đức phước đức thật là nhiều để chuyển giống như là muối mà đổ vào cái ao cái hồ cái sông cái biển chẳng hề hớn gì đâu quý vị đó là cái công năng mà đức phật dạy chúng ta nên chuyển nghiệp bằng phương cách tu tạo nhiều công đức phước lành nhờ cái phước nghiệp đó chuyển được cái tội nghiệp của mình và có khi chuyển xong rồi đó nhờ cái công năng đó mà chuyển được thì chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ thành không chuyển hậu báo thành hiện báo tôi nói ví dụ như cuối triều đại nhà thanh bên trung hoa lúc này chiến tranh loạn lạc có ông ngô, ngô mao là một vị cư sĩ tài gia ông một đời ăn chay niệm phật lầm lành lánh dữ một hôm giặc tràn vào nhà ông giết ông đâm ông bảy nhát dao chí mạng tắt thở đến khi mà gia đình của ông á, về trở về nhà thấy ông bị đâm chết rồi hòa lên khóc thì lúc này ông ngô Mao đã tắt thở rồi mà ông mở mắt ra và ông trả lời rằng các vị đừng có buồn đừng có khóc nữa nha tôi trả nghiệp đời trước tôi gieo đời trước tôi làm nghề đồ tể Đáng lẽ tôi phải trải qua 7 kiếp làm heo để trả nợ Nhưng do gì tôi biết ăn chay niệm Phật lầm lành lánh dữ Cho nên chuyển hậu báo thành hiện báo Theo lẽ phải trả 7 đời Nhưng bây giờ tôi trả bằng 7 nhát dao Trả nhẹ rồi đó thì các vị đừng có khóc lóc nữa mà hãy niệm Phật để đưa tiễn tôi về Tây Phương Cực Lạc ông ngô mau ông tỉnh ông mở mắt ra ông nói vậy rồi cái ông báo cho người thân ông biết để đừng có oán đừng có hận đừng có kêu ca khóc lóc tức tối gì nữa mà ông trả nghiệp thôi cho nên quý phật tử phải tin sâu vào nhân quả mà tin vào nhân quả rồi thì phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả mình là người tạo nghiệp mình là người thừa tự nghiệp nhớ điều này nghe quý vị gặp bất cứ một hoàn cảnh nào dù thuận dù nghịch đến với chúng ta quý vị vui vẻ đón nhận xem như chúng ta trả cho xong một món nợ đời và tuyệt đối tự nhắc nhở bản thân mình mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dù khó khăn vẫn phát triển hạnh lành nhìn tâm giữ ý tịnh thanh đó là lời phật dạy đành rành xưa nay đó quý vị và con xin kể thêm một câu chuyện nói về nhân quả nữa và câu chuyện con kể đây được trích dẫn trong tác phẩm Lắng nghe tiếng hát sông Hằng Pháp Sư Đạo Chứng Có kể lại Khi Pháp Sư Đạo Chứng đây còn ở tại gia là một vị bác sĩ ở trung tâm ung bướu Thì đã chứng kiến một hoàn cảnh Là cái ông này là ông bị ung thư lưỡi quý vị mà nó hôi nó thối kinh khủng lắm nhà ông ở một cái khu chung cư đó ba tầng lầu mà nó hôi thối đến nỗi mà tất cả những người chung quanh từ lầu trên cho đến lầu dưới là người ta dọn nhà đi hết bán mát bán rẻ gì bán để đi ở gần đó chịu không nổi bởi vì cái mùi hôi thối nó lan tỏa nó bốc ra mà bà vợ của bệnh nhân đó đã kể lại cho pháp sư đạo chứng nghe một cách rõ ràng rằng ông này ông khẩu nghiệp lắm quý vị ơi chung sống với bà vợ của mình mấy chục năm mà ông chửi rủa bằng ác khẩu không mà không có ngày nào mà ông không tạo nghiệp bằng cái khẩu nghiệp này ông dùng những những lời lẽ thô tục ông mắng nhiếc ông chửi rủa ban đầu thì bà vợ còn nhịn được sau rồi quất ức quá bà nhịn không được bà trù bà rủa đây bà cũng ác khẩu trở lại ác tâm trở lại bà trù bà rủa bà nói cái miệng ông thối quá tôi trù tôi rủa ông cho ông bị ung thư lưỡi ung thư miệng cho ông chết đau chết phức cho rồi đi cuối đời cái ông chồng của bà ta bị ung thư lưỡi quý vị nó ăn hết nguyên cái lưỡi đứt luôn nguyên cái lưỡi luôn rồi ăn luôn nguyên cái miệng luôn mà quý phật tử biết không nó hối kinh hồn chính bà vợ này cũng phải cộng nghiệp chung để nuôi ông ta chứ bỏ chỗ nào bà ta mới kể cho pháp sư đạo chứng nghe như vậy cái pháp sư đạo chứng lúc đó còn là một vị bác sĩ ở trong bệnh viện mới nói phải chi bà hiểu được biết được nhân quả bà biết đâu phải tự nhiên ngẫu nhiên cái gì nó cũng có nhân viên quả báo hết à gặp nhau đây làm vợ làm chồng gặp nhau đây ở giữa cuộc đời đức phật bảo rằng không ngoài tứ duyên tương hội báo ân báo oán trả nợ và đòi nợ nếu mà bà tin hiểu sâu sắc về nhân quả thì bà lúc đó bà đừng có chửi rủa trù yếm ổng gì hết mà bà chỉ cần nam mô a di đà phật tôi cầu nguyện cho ông được mạnh khỏe để ông giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng mỗi ngày thì chắc có lẽ bây giờ bà không có cộng nghiệp chung để nuôi ông ta để chịu cái hôi thối đó nhưng mà bà cũng ác khẩu trở lại bà trù bà rủa bà nói tôi trù tôi rủa ông cho ông bị ung thư lưỡi ung thư miệng ông chết cho rồi đi cái miệng ông thối quá nhưng mà bây giờ bà cũng lại bị ảnh hưởng cái cộng nghiệp chung như thế cho nên quý Phật tử hãy cân nhắc về vấn đề nhân và quả Con kính khuyên quý vị điều nào xấu ác Từ thân khẩu ý Chúng ta phải gìn giữ cẩn thận Phải có sự hộ trì các căn Đừng để nơi sáu căn ba nghiệp Vọng tác vô lượng vô biên tội và nghiệp Rồi chính bản thân mình là người lãnh cái hậu quả đó nghe quý vị nếu quý vị muốn biết được cái nhân đời trước Quý vị không cần hỏi ai hết người ta nói cũng không có chính xác đâu vì người ta không có thể nào có được túc mạng để biết rõ được cái đời quá khứ của mình tạo cái nhân gì đâu ngoại trừ đức phật và các bậc a la hán ra quý vị không cần hỏi ai mà đức phật dạy chúng ta dục tri tiền thế nhân kim sinh thọ giả thị yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ kiếp này xem hiện có hưởng gì kiếp sau quả báo là chi hãy xem hiện tại những khi nói làm đó quý vị nếu quý vị muốn biết được cái nhân đời trước mình gieo trồng như thế nào Hãy nhìn vào cái quả hiện tại mình gặt hái ra sao nếu quý vị muốn biết được kết quả tương lai của mình như thế nào quý vị hãy nhìn vào cái nhân hiện tại mà mình đang tạo tác đây kính gửi một lời khuyên tha thiết đến với quý phật tử tin sâu sắc về nhân quả dừng lại đi quý vị mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai Quý vị biết không Có một số Phật tử Cũng hiểu về nhân quả Cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng đi chùa Cũng thâm tính tâm bảo Nhưng do vì một lý do nào đó Không vừa lòng, không hài lòng với một vị thầy Một vị tăng, một vị ni nào đó Rồi có những hành động bất kính Có những lời nói sỉ nhục quỷ bán tội tội đọa địa ngục quý vị ơi quỷ bán tam bảo tội đọa vào địa ngục cho nên mình là một người phật tử tin hiểu về nhân quả giả như thầy đó cô đó có làm điều gì sai hãy để nhân quả phán xử họ đi nhân quả cũng công bằng lắm là một vị thẩm phán không có tha cho người nào không có thiên vị người nào hãy để nhân quả phán xử không vì cái sai cái dở cái xấu của người đó mà chúng ta tạo tội tạo nghiệp bằng những lời ác khẩu rủa xả mắng nhiếc tạo tội tạo nghiệp cảnh giới địa ngục cảnh giới tam đồ bao giờ thoát ra khỏi đây quý vị con kính khuyên quý vị hãy cân nhắc điều này tin sâu sắc về nhân quả tất cả hãy để nhân quả là gì thẩm phán xử rất là công bằng nhân quả xưa nay rất nhiệm màu nhân nào quả nấy lý cao sâu gieo nhân gặt quả không sai chạy nhân quả công bằng dị ai đâu bản thân mình đừng tạo tội tạo nghiệp nữa quý vị đừng nói lý do là người đó làm cho tôi không vui lòng không vừa ý hoặc là làm cho tôi phải phiền não cho nên tôi tức tôi giận tôi làm như vậy đó thì người ta sai mình cũng sai như vậy mình với họ có khác gì đâu quý vị người ta sai mình đừng sai hãy để nhân quả phán xử đi một người nóng giận mắng ào ào Chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao Một gã cọc cằn thêm một đứa nữa Thành ra hai kẻ cũng giống như nhau thôi Chúng ta tin hiểu về nhân quả cái nào Mà nó xấu nó ác Tạo tội tạo nghiệp từ thân từ khẩu từ ý Dừng lại hết nghe quý vị Mở lời muốn nói điều gì đó Trước khi muốn nói lời gì Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe lỗi mình sao cứ lại giấu che vì sao lại cứ móc khe cái lỗi người trước khi chúng ta nổi giận bất bình ta nên ngồi lại để lắng nhìn tự tâm tự điều tự chế nhủ thầm phàm phu khó tránh lỗi lầm xưa nay quý vị ơi đã là phàm phu thì có ai hoàn hảo đâu thôi mình quan hỷ mình bỏ qua đi tha thứ đi quý vị ta là khách ta là người lữ khách đến rồi đi nơi quán trọ ta bà thì bận lòng làm chi cái chuyện thương ghét chữ người già ta hãy hỷ xả và thứ tha tất cả như vậy cõi lòng của quý vị mới thanh tịnh như vậy quý vị mới xứng đáng là con của phật con của một bậc đại từ đại bi đại hỷ đại xả mình tuy chưa được như Phật là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả Thì ít ra cũng phải tiểu từ, tiểu bi, tiểu hỷ, tiểu xá ít ra cũng phải có lòng từ bi yêu thương ít ra cũng phải có lòng hỷ xả tha thứ chứ ai cũng là phàm nhân ở giữa thế gian có ai hoàn hảo đâu quý vị tin hiểu nhân quả rồi chúng ta không tạo thêm một nghiệp xấu ác nào giữ cho thân nghiệp được thanh tịnh không sát sanh không trộm cắp không gian dâm giữ cho khẩu nghiệp được thanh tịnh không nói dối không nói lưỡi đôi chiều không nói lời độc ác không nói lời thiêu dệt giữ tâm ý của mình cho thanh tịnh bằng cách niệm phật mỗi khi tham sân si phiền não khởi lên nam mô a di đà phật chuyển hóa nó đi liền thì lúc này gọi là phiền não chuyển thành bồ đề đó quý vị phàm tâm chuyển thành thánh tâm đó quý vị vì sao chúng ta có thể làm được việc đó vì sao chúng ta có thể ở trong bất cứ một hoàn cảnh mà vẫn đem cái sự thiện lành đối xử bình đẳng với mọi người và có thể từ bi hỷ xã được là bởi vì ta tin sâu vào nhân quả hãy để nhân quả phán xử đi cho nên tin yếu của một đời tu hành thiền sư biện dung khai thị đây tin sâu nhân quả con kính mong sao toàn thể quý phật tử luôn luôn lúc nào cũng tin vào trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu gieo nhân nào gặt hái quả báo đó mà dừng lại những ác nghiệp đừng tạo tác tích cực tạo những nghiệp thiện lành lấy đó làm hành trang tư lương cho mình trên một chuyến đi về được không quý vị điều thứ ba được gọi là tinh hoa yếu chỉ của một đời tu hành mà con gọi tắt là tinh yếu thiền sư biện dung ngài khai thị không theo duyên ngoài chúng ta hay chạy theo duyên ngoài lắm hàng ngày sáu căn của mình nó dông rủi nó chạy theo sáu trần cảnh mắt chạy theo sắc đắm nhiễm theo sắc tai duyên theo tiếng rồi cái vướng kẹt vào tiếng mũi ngửi mùi dính mắt nơi mùi lưỡi nếm vị đắm sai nơi vị thân của chúng ta hàng ngày tiếp xúc với hoàn cảnh môi trường ở bên ngoài đó xúc trần cái mê cái nhiễm cho nên sáu căn vọng tác vô lượng vô biên chi tội hôm nay chúng ta biết tu học Phật pháp rồi không theo duyên ngoài mà luôn làm chủ lấy mình luôn làm chủ các căn nghe quý vị không theo duyên ngoài có nghĩa là chúng ta luôn làm chủ các căn luôn phòng hộ các căn luôn nhiếp tâm định tĩnh đừng để phan duyên theo trần cảnh quý vị ơi Phàm phu thì mắt trong thấy sắc dính liền Tai nghe lấy tiếng não phiền chẳng yên Cho nên tam bành lục tặc đảo điên Ra vào sinh tử triền miên luân hồi Người biết tu học Phật Pháp làm chủ các giác quan Không chạy theo duyên ngoài đây Mắt trong thấy sắc lòng không động Tai nghe lấy tiếng dạ chẳng nao Sáu căn thanh tịnh sạch lào Thì niết bàn cực lạc có nào đâu xa Đâu quý vị nghĩ coi vì không làm chủ lấy chính mình cho nên biết bao nhiêu người vọng tác vô lượng vô biên tội và nghiệp đấy nè điển hình có nói gì không làm chủ lấy mình cho nên theo cái thói quen lười biếng ăn không ngồi rồi không biết lo lắng gì hết hưởng thụ không à vì cũng không làm chủ lấy mình cho nên mình mới Sống một đời sống xa đọa trụy đạt Ăn chơi cờ bạc nhậu nhẹt Đưa đến tai hại tán gia bại sản Tiêu thân mình Mà hại cả gia đình luôn Nhiều người không làm chủ bản thân mình Cho nên cờ bạc quý vị Tiêu hết tài sản cái cô Phật tử cô đi đến chùa cô nói Con mới vừa sang tên Đất đai ruộng giường tiền bạc Giao hết cho con của mình nghe lời quý thầy quý cô giao tài sản lại để cho mình yên tâm mình niệm phật trong lúc tuổi về già buông xuống hết ai ngờ đâu vừa sang tên nó nó cờ bạc tiêu hết rồi sư cô ơi bây giờ cái nhà nó cũng đem cầm cố rồi ruộng đất gì nó bán sạch rồi cái nhà nó đem cầm cố nhà đó ở đậu đó tiêu hết rồi thì con thường khuyên quý phật tử buông hết con cháu tự có phước phần cái nào cho nó thì cho nhưng mà quý vị cũng phải khôn cái dành lá bùa hộ thân thì sao giao sập hết làm chi rồi nói đổ thừa nghe lời quý thầy quý cô nghe lời quý thầy quý cô tôi buông hết tôi giao hết rồi giờ nó làm tiêu hết rồi mấy chục năm nay tôi đâu dám buông ra đâu tôi sợ giữ mãi giữ mãi không mà mà bây giờ giao quan cái nghe lời quý thầy quý cô cái giao cho nó giờ nó làm tiêu hết rồi khuyên quý vị cái nào giao nào cho thì quý vị dạy cho con mình nha dặn dò trước nha đây là cái phần gia sản mà cha mẹ cả một đời lầm lụng đổ mồ hôi sôi nước mắt là cái của hồi môn để trao tặng cho con đó mà biết giữ gìn khôn mà biết giữ gìn á, thì sướng nhưng mà không biết khôn không biết giữ gìn phá cho nó tiêu thì đi ăn mài ráng chịu còn cái nào quý vị dành lá bùa hộ thân cho mình chứ sao giao sạch hết được cái đổ thừa con khuyên hoài con nói nói nhỏ nha dành lá bùa hộ thân nữa tức là làm gì làm cũng phải để cho mình một ít để mình tu phước bố thí cúng dường đi chùa để cái tuổi về già mình có mình sống rồi có gì có gì nhiều trường hợp là gì không làm chủ lấy chính bản thân mình đó ăn chơi nè hút chích nè sống một đời sống xa đọa trụy lạc tiêu thân hại cả gia đình của mình tán gia bại sản luôn quý vị rồi do gì mình không làm chủ lấy mình ở trước một hoàn cảnh trái ý nghịch lòng sân giận lên tam bành lục tặc rồi cái đưa đến kẻ chết người ngồi tù có những trường hợp như vậy bởi vì chúng ta không làm chủ lấy chính mình hôm nay chúng ta học phật đức phật khuyên chúng ta không chạy theo duyên ngoài quý vị có nghĩa là phải có sự phòng hộ các căn đây là tinh yếu của một đời tu hành đó quý vị tu theo pháp môn nào cũng vậy niệm phật cũng phải hộ trì các căn niệm phật phải làm chủ các giác quan nội tu thiền cũng vậy cũng phải có sự hộ trì các căn làm chủ các giác quan không chạy theo duyên cảnh ở bên ngoài mà phải trụ tâm nơi xả tâm hằng thanh tịnh mà muốn được như vậy hàng ngày khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi quý vị nhiếp tâm niệm phật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 Giật mình thì mái tóc đã điểm sương Nếu không liễu ngộ con đường tử sanh Cứ mãi lo giành giật đua tranh Thời gian khoáng chốc qua nhanh bạc đầu Vô thường chờ hẹn ai đâu Buông lung một phở khổ sầu nghìn thu đó quý vị nhưng mà nói người Phật tử tại gia không chạy theo duyên ngoài thì rất là khó Bởi vì hàng ngày mình đối duyên mình xúc cảm mà Cho nên lời của điều ngự giác hoàng trần nhân tông cái bài cư trần lạc đạo đó ngài dạy ở đời vui đạo mặc tùy duyên hệ đói thì ăn mệt ngủ liền trong nhà có báo thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền hỏi thiền là ở đâu đạo ở đâu đối cảnh vô tâm có nghĩa là hàng ngày đối duyên xúc cảnh mà cái tâm của chúng ta không chạy theo duyên theo cảnh gọi là tâm vô phân biệt đó quý vị chỉ tùy duyên nhưng không phan duyên nha có nhiều người hiểu sai về ý nghĩa hai chữ tùy duyên của nhà phật nói tôi sống tùy duyên lắm ai sao tôi vậy ai làm bậy tôi làm theo cái đó gọi là phan duyên tại vì ba sao mình vậy là mình chạy theo duyên chạy theo cảnh chạy theo người rồi ai làm bậy mình cũng làm theo sao tùy duyên có nghĩa là tùy thuận với hoàn cảnh với các duyên nhưng không để cho các duyên nó làm chướng ngại mình thì niết bàn sanh tử tợ không qua có cái bà cụ đó hay than phiền trách móc lắm đi đến chùa nói sư cô ơi sư cô con khổ quá à con muốn tu mà con bị quỷ nó phá con hoài à hỏi ma quỷ nào phá cô vậy cô con dâu trong nhà con nó là con quỷ nó phá con kinh khủng luôn nó không làm nó không có để cho con yên ổn con tu hành ngày nào nó cũng chọc giận chọc tức con hết con muốn tu lắm con muốn sửa đổi tâm tánh của mình muốn hiền lành trở lại muốn giữ tâm mình thanh tịnh nhưng mà ngày nào nó cũng làm quấy động tâm mình hết sư cô nghĩ coi con bị đau bao tử ba năm rồi ốm mất hết mười mấy ký thịt nhưng mà ăn không nổi ngày nào nó cũng nấu cơm khô hết lên bàn ăn cái con nói con ơi con má bị đau bụng má bị đau bao tử con nấu cơm khô vậy mà anh nhai sao nổi ăn không được ăn vô là nó đau cho nên con nấu nhão nhão chút cho má ăn cái nó nói má má ăn khô nhưng mà cả nhà này không ai thích ăn khô hết má ăn nhão nhưng mà cả nhà này ai cũng thích ăn khô hết thì má muốn ăn nhão như vậy nấu cháu nấu cơm mà nhão giống như cho heo ăn vậy đó nói vậy đó nha giống như cháu heo vậy đó ai ăn được rồi năn nỉ hoài không được cái cổ mới nói ngày mai mà mày nấu cơm mà khô nữa nghe tao đập nồi cơm cho mày thấy cái nó nói má nó tu vậy đó hả tu hú chứ tu cái gì nó nói sốc vậy đó cái cổ mới giận lên cổ mới nói bây giờ năn nỉ không được mà nói hâm he nó cũng không được nó nói mình tu này tu nọ thôi thì quỳ lại bà luôn đó bà ơi bà làm ơn bà làm phước bà nấu cơm bà nghiêng cái nồi qua cho tôi một miếng cho tôi nhão nhão tôi ăn để tôi sống qua ngày cái nó nói má má nghĩ sao má kêu nghiêng nghiêng nghiêng nồi cơm vậy nấu nồi cơm điện sao nghiêng được má thôi bó tay luôn bó tay luôn nhưng mà hậm hực giữa mẹ chồng với nàng dâu cái lời qua tiếng lại cắn đắng nhau hoài à bởi vì không ai ưa ai hết á cổ thì không ưa đứa con dâu mà đứa con dâu thì nó cũng không ưa bà mẹ chồng nữa thế cổ đến cổ than thở cổ phiền cổ trách vậy đó cổ mới nói sao thấy con dâu người ta người ta có phước quá có đứa con dâu hiếu thảo ngoan hiền còn mình vô phước vô phần cái con nói nếu mà cô tin vào nhân quả thì cô không phiền không trách giả lại bây giờ cô suy nghĩ lại điều này nè con nói rồi cô suy nghĩ lại coi con gái của cô cô nuôi con gái của cô mười mấy hai chục năm rồi tự bản thân cô phải cưu mang 9 tháng 10 ngày mang nặng sanh đứa con ra rồi nuôi nó không lớn trưởng thành mà đến bây giờ cô có nhờ đứa con gái ruột của cô ngày nào không hay là cô gả nó đi cho người ta nhờ còn đứa con dâu ở trong nhà đó cô không có mang nặng đẻ đau cũng như cô không có nuôi người ta một ngày nào hết mà bây giờ cha mẹ người ta nuôi gả về cho gia đình bên mình bây giờ nó phục vụ mình như vậy con ruột của mình không nhờ mà mình nhờ đứa con con dâu thì mình xem nó giống như con ruột của mình mình thương nó đi là nó thương mình à tại vì mình không chịu thương nó chứ mình thương nó đi mình đối xử tốt với nó nó chắc chắn nó sẽ suy nghĩ lại nó sẽ đối xử tốt với mình nhân nào quả nấy không sai thấy cụ nói con cũng ráng dữ lắm ráng tốt với nó nhưng mà nhìn thấy cái bản mặt của nó là khó ưa rồi thì đứa con dâu nó cũng nhìn cái bản mặt của bà mẹ chồng cũng khó ưa rồi tại vì mình không ưa người ta sao ta ưa mình quý vị khuyên hoài mà không được kỳ đó cổ mà, ờ, tết á, nhà cổ gói bánh nha gói bánh tét vừa xong thôi cổ tự trong phòng cổ đi ra định vớt bánh tét ai ngờ đâu ở ngoài đây nó vớt trước rồi cái nó đứng nó núp núp ngay cái tủ thờ nó gọi điện thoại cái cổ rình cổ nghe con nó nói cái gì vậy thì nghe nó nói với má ơi nhà má chồng con hấp bánh tét chín xong rồi gói bánh quá sức ngon nó còn nóng hổi luôn con thấy ngon quá con mới vớt ra con ăn cắp ba đọt con để vào trong cái bọc xốp đen con treo ở ngoài ở ngoài cổng rào ở ngoài á trời này chẳng dạng tối rồi má kêu đứa nào chạy ngang qua thấy cái bọc đen đó nghe là trong đó ba đòn bánh tét con cấp con gửi về cho má đó cái cổ nghe nói như vậy nha cái cổ nói lần này tao cho mày một trận nè để tao trả thù tao có đề tài để tao nói rồi nha hổng rày mày cứ xâm xỉa và soi bối nói tao tu này tu nọ bữa nay tao làm cho một trận cho mày xấu hổ với người ta nè mày ăn cắp bánh nhà tao nha cổ đi thẳng ra cổ định là lấy cái bọc bánh tét đó vô dằn mặt tại sao bánh tét ở đâu mà treo ở ngoài kia rồi cổ làm cho một trận để trả thù nhưng mà cổ chưa đi ra tới ngoài cổng rào mới vừa cổng cái cái cửa nhà ở bên trong thôi thì điện thoại của trong túi của cổ nó reo lên cổ bắt điện thoại cái cổ nói alo thì mới biết là đứa con gái của cổ có chồng gần đó mười mấy hai chục căn nhà nó mới nói má ơi nhà má chồng con gói bánh chưng ngon quá mới vừa hấp xong rồi đem ra nóng hổi luôn con thấy ngon quá còn ăn cắp ba cái rồi con để vào trong cái bọc đó con treo trên cây xoài á ở sân vườn nhà con má kêu ai đi ngang qua lấy cái đó là con lấy con lấy trộm con gửi cho má đó cái cậu nói ờ xong rồi cái cậu suy nghĩ con gái của mình nó cũng ăn cắp bánh của má chồng nó nó gửi cho mình thì đứa con dâu của mình nó cũng ăn cắp bánh của nhà mình nó gửi cho má ruột nó thì tại sao bậc làm cha mẹ mình hỏng trợ duyên cho những đứa con nó hiếu thảo với cha với mẹ nó đi chính con gái của mình cũng làm việc đó mà cho nên bà theo lẽ quay bà đi ra ngoài để bà bắt quả tang ba đồng bánh tét vô làm một trận nhưng mà lúc này bà bình tĩnh sáng suốt rồi bà mới quay trở vô bà nói con à bánh tét nhà mình mới vừa hấp xong đó chín rồi con vớt ra rồi con lấy vài đòn con gửi về má ruột của con con nói má biếu tặng má con ăn lấy thảo nha lúc này đứa con dâu của cổ mới nhìn cổ lâm lâm luôn vậy đó ý nó nghĩ rằng bữa nay không biết phật bồ tát nào nhập má tôi mà sao bà tốt dữ vậy cho nên nó nhìn mà nó nhìn sửng sốt luôn nha rồi cái nó dạ nhưng mà nó là đã lấy rồi nó dạ vậy đó cái qua buổi sáng hôm sau cổ mới thức dậy chuẩn bị để đi chùa đi đến đạo tràng tu nè thì đứa con dâu nó mới hỏi má má ăn gì chưa cái cổ nói chưa má muốn ăn nhà ha má đi đến chùa ăn cái cổ nói sao cũng được hết nó nói má muốn ăn gì má con làm má ăn lúc này nó nói má muốn ăn gì con làm má ăn cổ lại nhìn nó ý cô nói rằng chưa từng bao giờ nó hỏi cổ câu này chưa từng bao giờ nó đối xử tốt không biết bữa nay phật bồ tát nào nhập nó cổ lại nghĩ như vậy nữa cái cổ nói con muốn nấu gì thì má ăn đó đứa con dâu nó vô nó nấu một tô hủ tiếu chay cho cổ cổ nói sư cô ơi con ăn còn ngon hơn đấm dỗ nữa đấm dỗ linh đình mà ăn không ngon bằng cái tô hủ tiếu cái con mới nói cô có biết gì sao cô ăn ngon vậy không bởi vì ngoài cái hương vị thức ăn ra còn có hương vị tình người ở trong đó nữa đó quý vị ơi mình cứ đối xử tốt với mọi người đi thì cuộc đời này không bao giờ dông phụ chúng ta đâu nhớ điều này nghe quý phật tử chúng ta phải biết tùy duyên mà sống con nó có đối đãi tốt thì cũng không gì thế chúng ta tham nhiễm hồng trần con nó có đối xử tệ bạc với mình thì càng làm cho mình giác ngộ cái nỗi khổ của cõi ta bà này mà hâm mộ cõi cực lạc mong được về nhiều hơn nữa quý vị cái đó gọi là quý vị biết sống tùy duyên đó ai nói với mình sao cũng được hết mà bản thân mình dù trong hoàn cảnh thuận hay nghịch khổ hay vui ta vẫn biết ta bà khổ ta bà lắm khổ cực lạc vui cực lạc chỗ nhàn vui tây phương cực lạc mong được phản hồi để dứt lìa sanh tử nổi trôi sáu đường còn quý vị cứ chạy theo cảnh chạy theo duyên hàng ngày tâm của chúng ta bị dao động vui buồn thương ghét ví dụ như gặp cái hoàn cảnh thuận thì ta vui ta thích mê nhiễm hồng trần gặp cái cảnh nghịch thì sân giận phiền não người biết tu thì không chạy theo các duyên không để cho các duyên nó làm chứng ngại mình chỉ biết tùy duyên để tiêu đi nghiệp cũ nhưng không bao giờ tạo thêm cái nghiệp xấu ác mới nữa nghe quý vị rồi bây giờ quý phật tử nắm vững được cái tinh yếu thứ ba qua lời khai thị của ngài à, biện dung rồi phải không không theo dương ngài ngoài tinh yếu của một đời tu ngài dạy ở phương diện thứ tư đó là không tham danh và lợi danh mà chi lợi lộc mà làm chi bả vinh hoa gẫm lại có ra gì khi trút một hơi thở thì muốn sự muốn duyên đều bỏ ráo hết thế nhưng danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người phải điên đảo bao âm mưu bao thủ đoạn đê hèn rốt cuộc rồi vì danh vì lợi mãi đua chen nên trọn kiếp ta cam tâm làm thân ngựa hèn trâu dại trong bài kệ chiếu thân của tuệ trung thượng sĩ ngài có viết đã từng ham muốn phải long đông ném quách mà ra giữa bụi hồng buông hỏng bờ kia lên phật tổ một lần buông xuống một lần xong Xém đầu dập trán mãi đua chen Năm bảy mươi năm kiếp ngựa hàng Ví thực bạc siêu ngoài thói tục một lần Buông xuống một lần lên trong bài kệ chứng thân đó Tuệ Trung Thượng Sĩ đã cho chúng ta biết Bao nhiêu năm chạy theo danh theo lợi ở đời Đầu của chúng ta phải xém Chán của chúng ta phải dập bởi vì cam tâm làm nô lệ cho danh lợi rốt cuộc được cái gì vậy quý vị ngoảnh nhìn lại thì cuộc đời giống như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc quá hư không cho nên thiền sư thanh đàm minh chánh có nói công danh cái thế màng sương sớm phú quý kinh nhân giấc mộng dài chẳng rõ bản lai vô nhất vật công phu luống uổng một đời ai Công danh dù cho cái thế hơn đời Chẳng qua cũng chỉ là màn sương và buổi sớm ban mai thôi quý vị ơi Khi ánh nắng mặt trời vươn lên Hạt sương kia liền tan biến Còn phú quý là giàu sang dù có làm kinh người Chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi Đời giống như giấc mộng Người mộng trước kẻ mộng sau chung quy là mộng mộng cả Người bần tiện ấy là đang trong cơn ác mộng Còn kẻ vinh qua chẳng qua cũng chỉ là mộng tốt lành Gẫm sự đời nghĩ lại giật mình Thế mới biết phù sinh chỉ là mộng ảo thôi quý vị khi chúng ta biết rõ tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh như lộ như điện nó mong manh nó không có bền chắc như vậy cho nên chúng ta buông xuống một cách rất là nhẹ nhàng không còn tham đắm vào danh lợi tình tiền nữa quý vị cả cuộc đời này mấy mươi năm chúng ta chạy đuổi theo tình tiền danh lợi tham cầu dính mắc vào đó mà đã làm nô lệ cho nó bây giờ hiểu biết được phật pháp Chúng ta biết rõ cái thân này còn mong manh giả tạm vô thường Sống ngày nay biết ngày nay chưa bảo đảm ngày mai thì huống chi danh lợi tình tiền đó như là xương trên đầu ngọn cỏ như lằn điện chết như bóng trong gương như là một giấc chim bao mộng mị khi bừng tỉnh dậy mở con mắt ra thì vẫn thấy mình tay không thôi quý vị ta đến đây hai bàn tay trắng ta nhắm mắt xuôi tay cũng trắng tay mà ra đi có mang được thứ gì đâu quý vị của trần ta trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng khi chôn xuống mộ rồi thì mạnh ai nấy nhúng nấy đạp sang cho mấy cũng rã rời thể xác quý cho bao cũng biến đất ngày mai sướng cho bao cũng lao khổ cả đêm ngày vui cho lắm cũng dường như sương tuyết danh cao trỗi dù oanh oanh liệt liệt như tầng hủy hoàng hay trụ kiệt còn chi sở bá vương và tào tháo có ra gì vô thường đến cũng phải co đầu rút cổ Tường hoa nhà rộng mà làm chi ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ Thiếp thuận vợ trinh cũng trở thành đau thương đứt ruột Anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời Nhắm mắt xuôi tay danh lợi tình tiền buông xuống hết Thân này còn không giữ được thì có mang được cái thứ gì đâu Nếu có mang chăng duy hữu nghiệp tùy hơn đó quý vị Cho nên tinh yếu của một đời tu hành quý vị phải lấy đây làm kim chỉ nam để hướng dẫn cho mình một đời sống đạo đức không tham cầu danh lợi đừng vì danh vì lợi mà bán rẻ nhân nhân tính của một con người lương tâm của một con người nghe quý vị đừng vì danh vì lợi mà bán rẻ cái phẩm chất đạo đức của một con người nhân cách đạo đức của con người là vô giá đừng bán rẻ vì danh vì lợi quý vị có danh thì mất lợi có lợi mất danh mà danh và lợi đó giống như bọt nước đầu gành giống như là sương băng mai trên đầu cành hoa kẻ lá giống như giấc mộng canh ba vậy đó quý vị bừng tỉnh dậy mở mắt ra thì chỉ là mộng mị mà thôi hiểu được điều này rồi quý phật tử nhẹ nhàng buông xả sự tham cầu danh và lợi chứ bây giờ con nói thật nha quý vị quý vị nhìn ra giữa biển đời mênh mông đi chạy theo danh chạy theo lợi tham cầu danh lợi đó mà biến mình trở thành một cái loài ngạ quỷ tìm đủ mọi cách để dơ dét để chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng đem về phần mình nhưng mà có chiếm đoạt được đâu quý vị phước ai nấy hưởng à mỗi người sanh ra giữa cuộc đời này đạo diễn đã giao cho mình đóng một vai rồi mà cái vai đạo diễn giao cho mình là cái tên ăn mài rồi không thể nào làm vua được đâu quý vị mà muốn làm vua thì phải sao bàn giao lại với đạo diễn đổi vai mà muốn đặt bàn giao với đạo diễn để làm cái vai ông vua đó thì quý vị phải chuyển được cái nghiệp của mình chuyển cái nghiệp nghèo nàn thành cái nghiệp giàu sang bằng phương cách bố thí và cúng dường đó đổi vai đi quý vị mà bản thân của chúng ta đây hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình rồi thì quý phật tử không gì danh háo danh cầu lợi mà chúng ta bất chấp thủ đoạn càng cao danh vọng càng dày gian nan lợi lộc nhiều chừng nào tạo tội tạo nghiệp nhiều chừng đó nếu mà có tài có lộc có lợi lộc thì đem cái phước của mình ban tặng cho chúng sanh cùng hưởng để tăng trưởng phước báo có phước có đức mặc sức mà hưởng quý vị thì con mong sao tất cả quý phật tử nắm vững cái tinh yếu của một đời tu hành không hông cầu danh lợi quý vị sống an nhàn hạnh phúc lắm khi tỉnh mộng lúc tàn canh Giật mình mình lại thương mình xót xa Khi sao phong gấm rủ là giờ Sao tăng tác như qua giữa đồng Mới ngày nào nhà cao cửa rộng ăn ngon Mặt đẹp kẻ hầu người hạ Danh vọng địa vị đùng một cái Xa cơ thất nghiệp Mà không phải thất nghiệp không Tiêu tan cả tài sản sự nghiệp luôn Trắng tay rồi lúc đó mình mới dở lẽ ra sự đời giống như là một giấc mộng mà thôi danh lợi tình tiền nó vô thường nó biến đổi nay ở người này mai ở người khác mà ai ai trong chúng ta không làm chủ lấy mình đó dễ dàng chạy theo danh chạy theo lợi làm nô lệ cho nó cả đời rốt cuộc không có được gì hết nhọc nhằn gian khổ mà chỉ chuốt lấy phiền não nghiệp chướng mà thôi quý vị Hôm hôm sau quý Phật tử chúng ta hiểu rõ được điều này Không hâm cầu danh lợi là tinh yếu của một đời tu hành đó Rồi điều thứ năm Ngài dạy chúng ta Một lòng niệm Phật có nghĩa là nhất tâm niệm Phật Xin hỏi quý Phật tử niệm Phật dễ hay khó? Dễ hay khó quý vị? Khó Tại sao vậy? Quan trọng cái chỗ là niệm Phật mà nhất tâm một lòng đó Mình không có nhất tâm mà mình tâm tâm Tứ tâm, ngũ tâm, thiên bá, ước tâm luôn Cái tâm nào niệm Phật rồi Cái tâm nào nhớ con, cái tâm nào nhớ tiền Cái tâm nào nhớ người này, nhớ người nọ quý vị Mình không có nhất tâm niệm Phật nếu mà chúng ta thực hiện đúng theo lời chư Phật chư Tổ dạy nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông tin chắc rằng cái cõi tịnh độ họ không ở đâu xa mà ở tại nhân gian đó tại vì chúng ta một tâm nhất tâm là một lòng mà một lòng chuyên lo niệm Phật cái tâm của mình thanh tịnh là tịnh độ đó tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh dục tịnh kỳ quốc tiên tịnh kỳ tâm muốn cho có được cái cõi nước thanh tịnh trước ta phải thanh tịnh tâm ý của mình đi quý vị ơi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 đi đứng nằm ngồi gì cũng nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật quý vị niệm chuyên tâm mà niệm như vậy sau một thời gian thì những tạp niệm tình niệm vọng niệm tưởng niệm nó dừng lại và chỉ còn chánh niệm đó là niệm phật mà thôi chánh niệm tỉnh giác khi đi đứng lúc nằm ngồi bằng cách an trú trong câu hồng danh a di đà phật là phương cách nhất tâm nhất ý của mình đó quý vị bây giờ con tin chắc rằng đối với tất cả chúng ta là phàm phu đây tâm của mình giống như là vượng khỉ giống như con ngựa vậy nó lăn xăng nó chạy nhảy nó không có yên nãy giờ ngồi đây chứ không có yên đâu tâm có mặt ở đây không quý vị hay là ngồi đây mà cái tâm nãy giờ nó đi dạo ở ờ, ở dưới bếp coi bữa nay quý sư cho mình ăn gì vậy cái thân mình ngồi đây mà cái tâm của mình nó đi về nhà rồi không biết giờ này mấy đứa nó ở nhà nó có đem củi đem đuốc ra phơi không do vậy thân ở một nơi tâm ở một ngã mà không có nhất tâm khi chúng ta niệm phật không có nhất tâm quý vị mà nếu quý vị chuyên muốn chuyên nhất cái tâm của chúng ta được chuyên nhất đó quý vị thì đức phật dạy trong kinh di giáo giống như là người chăn trâu xỏ mũi con trâu lại nó lủi kéo nó lại thì quý vị cũng vậy đó để buộc tâm lại buộc nó bằng gì cái sợi dây vàng ở đây là câu hồng danh a di đà phật buộc nó lại đi nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật đi đứng nằm ngồi quý vị cứ nam mô di đà phật quý vị cứ thực hành như vậy đi không bao lâu tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh tâm của chúng ta sẽ được thuần nhất và khi mà tâm đã tịnh rồi trí nó sáng quý vị chứ không phải là tâm tịnh rồi biến thành hư vô hay là tâm tịnh rồi nó giống như là cây khô đá lạnh nó không có còn cảm giác gì nữa hết không phải nha biết rõ rành mạch hết nhưng mà nó không có vướng kẹt cái gì hết tịnh mà chiếu chiếu mà tịch thường vắng lặng mà hàng sáng soi hàng sáng soi mà luôn thanh tịnh vắng lặng cái này là cảnh giới mà những người tu tập đạt được sau một quá trình hạ thủ công phu đắc lực nhất tâm đó quý vị muốn đạt được niệm phật nhất tâm để có đủ tiêu chuẩn vãng sanh về tây phương cực lạc không phải một ngày một buổi có thể thành tựu được đâu quý vị mà quý vị phải giống như cưa cây mà lấy lửa vậy đó phải cưa hoài miên mật siêng năng chuyên cần miên mật chứ không phải bữa nay cưa vài cái chút xíu nữa cưa vài cái chiều cưa vài cái còn một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ mà mình chỉ niệm Phật có hai ba tiếng đồng hồ thì còn hai mấy tiếng kia là phan duyên thì tu cái kiểu đó đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời cũng chưa thành tựu được đâu quý vị cho nên con mong sao tất cả quý phật tử lấy sanh tử là việc trọng đại lớn lao cần giải quyết trong một đời này Mạng sống của con người mong manh tạm bợ Tiếp nối chỉ một làn hơi ngắn ngủi Chúng ta hãy đem làn hơi đó Bắt nói bằng câu hồng danh A-di-đà Phật Để tạo cái nhịp cầu đưa mình về Tây Phương từ cõi ta bà về Tây Phương Tiếp nối bởi nhịp cầu Nam Mô A-di-đà Phật còn đem cái làng hơi đó hơn thua tranh đua phải quấy thị phi tranh chấp nhiều chuyện không có lợi ích gì đó là cái nhân sinh tử luân hồi đó quý vị là cái nhân xa đọa chúng ta hãy tạo cho mình có được cái nhân tốt lành ta gọi là tịnh nghiệp mà muốn tạo được cái tịnh nghiệp thì hàng ngày những hành nghiệp của thân của khẩu của ý phải hoàn toàn thanh tịnh nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông đi quý vị bây giờ không buông mai mốt cũng phải buông thôi bây giờ không tập buông tử thần đến bất ngờ quý vị cũng phải buông bỏ ra đi hết nhất nhật vô thường đáo phương tri mộng lý nhân vạn băng tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân vô thường đến một ngày bất định mới hay mình vừa tỉnh chim bao muôn điều chẳng bước theo sau chỉ duy nghiệp tự thuở nào đa mang nếu quý phật tử muốn mang những cái tịnh nghiệp lấy đó làm hành trang tư lương của mình để trở về tây phương cực lạc thì ngay bây giờ buông xuống buông xuống cái gì tự tư tự lợi buông cái gì nữa tham sân si phiền não vọng tưởng chấp trước mà hãy sống một đời sống xả bỏ hết tất cả mọi vọng chấp mà chỉ nắm lấy thôi bỏ là buông bỏ hết nha nhưng mà nắm lấy thôi nắm lấy cái gì hồng danh a di đà phật gọi là chấp trì danh hiệu nắm chặt một câu hồng danh a di đà phật vì chính câu hồng danh a di đà phật đó là chiếc phao nổi ở giữa biển đời là chiếc thuyền từ cứu vớt chúng sinh đang chơi vơi trong cái biển luân hồi bất tận này quý vị phải xem cái câu hồng danh a di đà phật là một chiếc phao nổi giữa biển đời là một chiếc thuyền từ để đưa chúng ta đi a di đà phật thể nguyện không lường phóng quang tiếp dẫn khắp muôn phương phật hiệu xưng dương công đức nguyện cúng dường tây phương giáo chủ từ phụ a di đà xin phóng quang tiếp dẫn cho chúng con ở cõi ta bà thiết tha xin niệm danh hiệu của ngài cầu sanh liên hoa chính phẩm Đệ tử con một lòng suy gẫm Sinh ra trong cõi ta bà Có sinh có tử ai mà thoát qua Rốt cuộc rồi thì cũng người đi Kẻ ở xót xa âm thầm nhỏ giọt lệ nhòa tiễn đưa Hôm nay nhớ lại lời nguyện của Phật xưa Nhất tâm niệm Phật để tam thừa vượt lên đó quý vị Vãng sanh về Tây Phương cực lạc rồi Làm vượt siêu hơn cả tam thừa thánh quả Là nền tảng để bước lên Phật quả đó quý vị Cho nên nói niệm Phật vãng sanh và vãng sanh đồng nghĩa với thành Phật vĩnh viễn không còn còn hối lui lại trong vòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường nữa quý vị ơi luân hồi sanh tử triền miên sáu đường lên xuống đảo điên khổ sầu di đà chuyên thiết một câu nhất tâm niệm phật để bắt cầu về quê con xin tấm tắt lại Chủ đề ngày hôm nay con mượn lời khai thị của Thiền sư Biện Dung dạy cho Ngài Liên Trì Đại Sư Tổ thứ 8 của tịnh Độ Tông được gọi là tinh yếu của một đời tu Quý vị nắm vững năm điều Điều thứ nhất Giữ bổn phận mình bằng phương cách Nhìn lại mình, soi rọi lại mình, kiểm điểm lại mình Sửa sai, sửa lỗi để hoàn thiện chính mình Đó là việc bổn phận của người tu thứ hai tin sâu vào nhân quả để rồi biết dứt các điều ác biết làm các việc lành ngăn chặn những nghiệp nhân xấu ác dù là một việc ác nhỏ cũng không làm một điều thiện nhỏ cũng không bỏ qua đó là người tin sâu nhân quả đó hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình phàm làm việc gì cũng nghĩ hậu quả mình là người gặt hái mà biết ngăn chặn những nghiệp nhân xấu ác tinh yếu của một đời tu ở phương diện thứ ba không chạy theo duyên ngoài có sự phòng hộ sáu căn làm chủ các giác quan của mình chỉ sống tùy duyên mà không phan duyên thứ tư không tham cầu danh lợi và thứ năm một lòng niệm phật kính chúc quý vị thực hiện được năm điều trên là nắm vững tinh yếu của sự tu hành để một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh Ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này quý vị nhẹ nhàng thanh thản Giả biệt tất cả mọi người tôi về Tây Phương sống cảnh an lành Sống lâu kiếp kiếp đời đời Không già không chết không dời đi đâu Thân thanh tịnh tâm không vướng mắc Mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan cho hay người ở lạc ba Chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời luôn quý vị còn đời sống hiện tại nhờ quý vị thực hiện được năm điều đó là quý vị đã nắm vững được cái cái yếu tố căn bản của sự tu tập để sống đời đạo đức hàng ngày thân tâm của quý vị luôn thanh tịnh an lạc phước huệ mỗi ngày một trang nghiêm tăng trưởng và chắc chắn sở nguyện sẽ tùy tâm sở cầu đạt thành như ý bác nhã thánh trí sẽ được viên thành ba nghiệp tịnh thanh ăn chay niệm phật phát lòng chân hợp quyết chí bản sanh bảo sở lạc thành là nơi quy túc thành tâm nguyện chúc cho tất cả những chúng sinh đang phiêu bạc đâu đây nghe được pháp âm giác ngộ hồi tâm quay đầu hướng thiện khổ cảnh tan biến cực lạc sinh về thoát khỏi đường mê đồng quy bến giác người còn kẻ thác lợi ích vô biên pháp giới nhân thiên đồng sanh tây phương tịnh độ a di đà phật con trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng nguyện đem công đức